Xin chào các bạn và trong video này thì tôi chia sẻ với các bạn về 5 lợi ích khi mà bạn uh, học kiếm tiền online trên Clickbank thì như các bạn cũng thấy được đó trong thời gian vừa qua thì tôi chia sẻ rất là nhiều những cái chủ đề những cái video về kiếm tiền online trên Clickbank và cũng rất là nhiều bạn làm theo thì đâu đó khoảng à, một tháng hai tháng đầu tiên các bạn đã ra được cái kết quả rồi ra được những cái thành quả và các bạn à, rất là vui mừng sau các bạn đăng lên trên group đúng không nào đấy thì tôi cũng xin chúc mừng các bạn đó, đó là những cái chiến thắng đầu tiên những cái small win đúng không nào từ những cái small, small win đấy nó sẽ tạo cho chúng ta cái động lực mạnh hơn nữa để chúng ta tiếp tiếp tục chúng ta phát triển lên đấy thì bạn nào mà ra được kết quả rồi thì mình đừng quên đăng cái kết quả cái thành tựu của mình vào trong group để cho anh em chúc mừng cũng như là mình đã tạo động lực thúc đẩy cho nhau lên được nữa được chưa thì nếu như bây giờ bạn là một người mới bắt đầu với Clickbank cũng chưa biết cách kiếm tiền online là gì thì bạn hãy vào trên cái kênh youtube của tôi đó là trên kênh Sơn Piat nha để mình ờ, bắt đầu lại từ cái video đầu tiên xem những hướng dẫn của tôi đi được chưa thì trong cái video này tôi chia sẻ các bạn về 5 lợi ích khi mà bạn học kiếm tiền online với trên Clickbank thì cái điều đầu tiên mà tôi muốn nhắc cho các bạn đó uh, mà đây là lý do mà số 1 mà tôi lựa chọn Clickbank và nó giúp cho tôi có thể trở thành một chuyên gia về lĩnh vực về marketing thì như bạn đã biết rồi Ờ, vào thời điểm hiện tại thời, thời điểm 4.0 người ta không chỉ cần ờ, không chỉ phải có là cái một cái cửa hàng hoặc là một cái showroom nữa để đầu tư như vậy là chúng ta phải mất vài trăm triệu thậm chí hàng tỷ đồng đúng không nào mà không phải ai cũng có một số vốn lớn như vậy để mình bắt đầu thì bây giờ người ta đang có một xu hướng là người ta có thể bán được hàng trên online tức là chỉ cần nó một vài sản phẩm mẫu thôi ví dụ như bây giờ giả sử đi tôi muốn bán cái ờ, đồng hồ Podomoro hình quả cà chua ở đây à, tôi muốn bán hai quả này thì thay vì hồi xưa đó thay vì hồi xưa là tôi cần phải là uh, nhập một cái số lượng kho hàng rất là lớn sau đó tôi trưng bày được cái, cái cái cửa hàng của tôi để tôi bán sản phẩm này đúng không nào đó thì số tiền tôi phải bỏ ra nó hàng trăm triệu đồng vài trăm triệu để tôi bán sản phẩm đấy tuy nhiên bây giờ thì tôi không cần phải làm như vậy tôi chỉ cần uh, duy nhất tôi lấy từ bên nhà cung cấp hai sản phẩm mẫu thôi sau đó tôi chụp hình tôi đăng lên trên facebook tôi chạy quảng cáo đó, ờ, hoặc tôi đang trên google tôi làm lên một website đó thì tôi bán sản phẩm này và thậm chí là tôi hoàn toàn có thể là bán trước và sau đó thì tôi mới đi nhập sản phẩm này về đó, tôi có được danh sách thông tin khách hàng người ta có order sản phẩm này rồi thì tôi mới bán sản phẩm này tôi mới nhập sản phẩm này về thì như vậy nó sẽ giảm đi cái sự rủi ro đi để bắt đầu đúng không nào thì bạn có hiểu được ý này không nào thì khi mà bạn đã trở thành một người giỏi về marketing rồi á thì bạn sẽ được rất là nhiều những doanh nghiệp săn đón các bạn đây là cái từ săn đón luôn họ sẵn sàng họ chi trả cho các bạn một cái mức thu nhập rất là cao nó để bạn nó trở thành một người làm về marketing cho doanh nghiệp của họ và đối với bản thân tôi này có rất là nhiều người chủ doanh nghiệp ờ, thường xuyên inbox thường xuyên gọi điện thoại thường xuyên hỏi tôi rằng là ồ sơn ơi có ai làm về marketing giỏi hay không giới thiệu cho anh giới thiệu với chị với mà ngân sách của họ họ chạy quảng cáo nó không phải là giống như những người làm MMO mới bắt đầu đâu các bạn họ thậm chí họ chạy vài trăm triệu một tháng ngân sách chạy quảng cáo trên Facebook Google miễn là các bạn tạo ra khách hàng cho họ đó, ờ, thậm chí cũng có những người họ chạy là tiền tỷ một tháng các bạn à, hôm bữa tôi mới gặp một đứa em của tôi ngoài Hà Nội bây giờ nó đang chạy cho bên thẩm mỹ viện và một tháng cái tiền chạy quảng cáo thôi đó là trên 10 tỷ một tháng các bạn đó các bạn thấy hình dung không thì nếu như bây giờ bạn trở thành một chuyên gia về marketing thì bạn được rất là nhiều những doanh nghiệp lớn họ săn đón cho bạn trả cho bạn mức thu nhập rất là cao cái điều số 2 á là ví dụ như bây giờ bạn không muốn đi làm việc khác bạn không muốn hợp tác bất kỳ ai bạn chỉ muốn làm với chính mình thôi thì bạn có thể là tự triển khai cái hệ thống marketing cho sản phẩm của chính bạn Đúng không? thì khi mà bạn học Clickbank đây thì bạn lại có một cái kinh nghiệm bạn trau dồi được cái kiến thức cái kinh nghiệm cái kỹ năng để trở thành một người làm về marketing thực sự bạn biết cách quảng bá bạn biết cách marketing bạn biết, biết cách bán hàng bạn hiểu về nhu cầu thị trường bạn hiểu về khách hàng everything tất cả mọi thứ đó và hơn thế nữa này bạn hoàn toàn có thể triển khai một cái hệ thống marketing nên tại sao trong cái chương trình của tôi đấy thì uh, trong chương trình của tôi thì tôi dạy cho các bạn rất là nhiều uh, về uh, Instagram về Pinterest về YouTube về uh, uh, những cái trang uh, quảng cáo khác đúng không nào đấy thì trước đây tôi cũng chia sẻ về những hình thức quảng cáo trên Facebook nữa các bạn đó thì sau này tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái digital marketing cho bạn nhé và bạn hoàn toàn có thể triển khai được những cái này mà những công ty lớn những doanh nghiệp lớn họ cần phải rất là nhiều người để vận hành thì bây giờ là bạn muốn trở thành một người giỏi thì bạn phải biết tự tay làm cho nó trước đã sau đó thì bạn mới đi thuê người khác đúng không nào thì cái điều đầu tiên bạn sẽ trở thành một người chuyên gia về marketing cực kỳ tài ba và tôi bạn tin tin tôi đi khi bạn đã trở thành một người giỏi như vậy rồi ấy, thì cái việc là bạn làm giàu là cái việc không thể tránh khỏi được Đấy, đúng không nào việc làm giàu không thể tránh khỏi được tiền nhiều không thể tránh khỏi được trừ khi là mình không làm thôi chứ nếu như khi mà các bạn đã kỹ có kỹ năng rồi thì các bạn kiếm tiền nó dễ lắm thời gian đầu bạn đã học về MMO Ờ, bạn học về kiếm tiền online để bạn nó kiếm được các vài trăm đô nó khó đúng không nào kiếm được 100 đô nó rất là vất vả tôi nhớ cái hồi trước đây á tôi học về ờ, kiếm tiền MMO với YouTube thì đâu đó khoảng 2 tháng mình mới kiếm được 10 đô la và chỉ cần nữa là ai đó kiếm được 10 đô la đầu tiên thôi á sau đó mình post cái bài viết lên trên group vài trăm ông vào comment chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng thì bạn thấy đó nhưng bây giờ thì khác ví dụ như bây giờ thậm chí là để kiếm được 10 đô la thì tôi không cần phải vất vả như vậy thậm chí là bây giờ chỉ trong một ngày thôi mình có thể kiếm được cái vài trăm đô rồi đó là chuyện rất bình thường các bạn không vài trăm đô là con số rất là nhỏ đúng không đối với tôi bây giờ đó tôi cũng không có hay so cái thu nhập hay là cái cái ừ, tất cả cái thu nhập tổng của tôi ra làm gì hết bởi vì tôi cũng không thích điều đó nó rất là nó rất là kiểu như rất là tế nhị không mình không show ra điều đó nhưng thực sự đối với tôi thời điểm hiện tại ấy, thì các bạn đã có kỹ năng rồi khi mà bạn đã có được cái cái cái những cái skill đó rồi ấy, thì các bạn kiếm tiền là việc rất đơn giản nha đó rồi tiếp theo này là cái cái điều hay đây đó là bạn có thể gia tăng được cái sự am hiểu về chuyên môn giả sử đi trong uh, Clickbank thì nó không phải là chỉ có một ngách sản phẩm nó có rất là nhiều cái thị trường khác nhau bạn thích cái lĩnh vực nào bạn đam mê lĩnh vực nào bạn hoàn toàn có thể đi sâu về cái sản phẩm đó để bạn tìm hiểu về nó đúng không nào và bạn cũng có thêm cái sự am hiểu về chuyên môn Đố không biết bạn như thế nào nhưng mà khi mà tôi đọc những sales page bán hàng tôi đọc về những email mà họ gửi cho khách hàng các bạn tôi rất là thích không và tôi cảm thấy rằng là tôi tự nhiên tôi có thêm được những cái kiến thức mới nữa đó, để áp dụng cho cuộc sống của mình giả sử đi bây giờ tôi rất là thích đọc về tôi rất thích làm chủ đề về về nấu ăn đi thì tự nhiên là tôi sẽ hiểu được à thì um, bây giờ là tôi sẽ cần cần phải chuẩn bị cái gì không tôi cần phải thực uh, thực đơn ăn kiêng nó làm sao tôi cần phải làm gì để bảo vệ cái sức khỏe của tôi hay là ví dụ như bây giờ tôi bán sản phẩm về về về về sản phẩm về tán gái thì chẳng hạn đúng là thì tự nhiên tự nhiên mình lại hiểu được biết được cái nhu cầu một người phụ nữ họ là gì à, tôi biết được rằng đó là họ sẽ um, tại sao họ lại hay giận mình à thế tại sao họ ờ, hay là cái cách nào để làm sao để khiến họ vui cách làm sao để nhắn tin để làm là để họ luôn luôn mong chờ cái tin nhắn của mình đó có rất là nhiều các bạn đó hay là ví dụ như bây giờ tôi nói về chủ đề về luật hấp dẫn hay là về tâm linh đi thì cái đây là một những cái tư duy tích cực đúng không là giúp cho phát triển cái cái cái mindset của mình nó tốt hơn ok chưa thì đó là cái lý do số 2 tôi lựa chọn cái số 3 đó là cái số 3 đó là nó giúp tôi rèn luyện được tiếng Anh thực sự có nhiều bạn nó hỏi đằng sau nữa cái này có phải giỏi tiếng Anh để bắt đầu không? Thực sự tôi không giỏi tiếng Anh các bạn nhưng thông qua cái này thì mỗi lần mình đọc mỗi lần mình dịch Google dịch ra đó mình translate hai lần ra đó thì khi mình nghe video của họ nữa này mình đã đọc những cái bài bài bài, bài email của họ bài viết của họ thì lúc này mình đã gia tăng được thêm cái ngôn từ của tiếng Anh mình nghe được tốt hơn đây thì mình có cơ hội để mình rèn được tiếng Anh rất là tốt đúng không nào cái số 4 cái điều đây đó là bạn có thể trở thành một người vendor một người vendor đó là người tạo ra sản phẩm một người có thể là tự bán cái sản phẩm của chính mình được đó thực sự theo các bạn tôi là ai theo các bạn tôi là ai tôi có phải là một người làm marketing không tôi là một người làm affiliate luôn nhưng bên cạnh đó tôi cũng là một người làm vendor tức là tôi tự tạo ra được sản phẩm của tôi tôi tự bán được cái sản phẩm của tôi được luôn chứ không phải là tôi chỉ đi bán sản phẩm cho người khác hoặc là tôi tôi chỉ tạo ra sản phẩm thôi mà tôi không biết cách bán các bạn thấy là tôi có triển khai hệ thống email marketing không các bạn thấy tôi có uh, triển khai hệ thống quảng cáo không các bạn thấy tôi có triển khai hệ thống youtube không các bạn thấy tôi có triển khai hệ thống trên facebook không các bạn thấy tôi có chăm sóc khách hàng trên group không thì những cái gì mà tôi chỉ cho các bạn là những cái gì tôi đang làm và thậm chí là tôi làm rất là nhuần nhuyễn điều đó nhiều năm nay rồi đó nên cái việc là kiếm được tiền vài trăm đô hoặc vài nghìn đô một ngày đó là cái chuyện búng tay các bạn nó rất là dễ đó nên tôi hy vọng rằng khi mà các bạn xem video này thì các bạn có một cái định hướng rõ ràng hơn và một cái niềm tin vào chính bản thân mình các bạn thành công được được, được không nào thì video này tôi chẳng nói về cái gì về chi tiết về cách làm làm sao hết nhưng đó là về tư duy về cái mindset tư duy quyết định 80 phần trăm khả năng thành công của chúng ta nên nếu chúng ta chỉ tập trung cái how làm như thế nào làm thế nào để kiếm tiền thì các bạn sẽ không kiếm được tiền nhưng bạn hiểu được rằng cái động cơ để kiếm tiền bạn biết được cái mục đích tại sao bạn kiếm tiền thì tự nhiên bạn sẽ giàu có bạn thịnh vượng bạn có nhiều thời gian ok chưa rồi Ờ, trong cái số 4 này là bạn trở thành một người làm affiliate chuyên nghiệp bởi vì sao bạn học cách người khác dạy cho affiliate cách làm bạn học cách để làm sao đó bạn để để, để cái người ta người ta tuyển một người affiliate như thế nào bạn sẽ học được cách mà người ta cung cấp những thông tin những tài liệu gì cho người làm affiliate thì lúc này bạn trở thành một người làm affiliate chuyên nghiệp thậm chí bạn có thể tuyển được những người affiliate dưới mình để bạn bán sản phẩm của bạn đó thì bạn thấy những cái lợi ích này có tuyệt vời không nào nếu như bạn thấy video này có giá trị với các bạn tới đây rồi bạn đừng quên bấm một nút like video nha đấy thì có nhiều người bạn cũng hỏi sơn rằng à thế sơn ơi thì khi mà làm những cái hình thức kiếm tiền giống như sơn đang chỉ á thì đã ai ra được kết quả hay chưa đã kiếm được tiền hay chưa đấy thì sơn không phải là chỉ dạy cho các bạn về clickbank nó chỉ là một trong những cách thôi sơn dạy cho các bạn về những hình thức kiếm tiền online trên mạng về affiliate marketing à, về digital marketing hay là những cái cách kiếm tiền bằng điện thoại di động smartphone đúng không nào đấy thì thời gian gần đây sơn cũng đang có một cái kênh youtube mới Sơn đã chia sẻ đó là một nghìn cách kiếm tiền online bạn có thể đăng ký kênh YouTube ở đây đó Sơn có để là trên phần kênh liên quan đây nhé rồi thì ai đã ra kết quả rồi thì cũng có nhiều người hay hỏi cái điều đó nên, nên lâu lâu mình cứ phải trả lời hay là mình phải gửi ảnh cho họ cái bằng chứng thì lúc đó mình uh, quay lại cái video luôn mình quay lại video đó là bằng chứng thu nhập luôn đấy thì bây giờ này sau này các bạn có thể vào trong cái mục danh sách phát ở đây đó là bằng chứng thu nhập đó bằng chứng thu nhập đó ờ, bằng chứng thu nhập thì bạn có phải vào cái danh sách phát thì Sơn sẽ luôn luôn cập nhật mới để cho các bạn nó có một cái niềm tin rằng à cái cách này đã có người kiếm được tiền rồi đó chứ không phải là không đấy nên các bạn nào mà ra được kết quả rồi á, thì đừng quên này mình tham gia một cái nhóm ở đây của chúng ta tốt để được đường link phía bên dưới video hết nha đó thì các bạn tham gia vào group đây bạn đăng một cái bài post uh, kèm với cái hình kết quả các bạn đã đó kiếm được tiền thực sự rồi cái điều số 2 á, nếu mà được bạn hãy chia sẻ cho ai đó một cái gì đó một cái kinh nghiệm của bạn làm sao bạn thành công như vậy đi đúng không để cho họ có động lực thêm nữa thì đó là cái điều mà các bạn đang giúp lại cho những người khác đi sau bạn ok chưa nào đó thì cái này tôi rất là mong muốn các bạn giúp đỡ cho những anh em đi sau nhá đó thì chúng ta hãy giúp đỡ nhau đi bởi vì chúng ta không bao giờ hết được thị trường đâu rồi tiếp theo số 5 đó là khi mà chúng ta làm clickbank đây bởi vì nó là kiếm tiền online nó là kiếm tiền trên mạng Ờ, và ở đây thì các bạn có thể là lựa chọn làm mọi lúc mọi nơi nó rất là linh hoạt về thời gian và thực sự nó không có tốn quá nhiều thời gian bạn có thể là vừa làm cái công việc hiện tại bạn đang làm mà bạn cũng có thể làm thêm ở đây 30 phút một tiếng 2 tiếng một ngày tùy bạn được không đó thì bạn hãy dành thời gian cho nó đó thời gian đầu nó vất vả với bạn bởi vì bạn học bạn hiểu cách làm rồi bạn thất bại đúng không sau đó bạn ờ, mới đứng dậy thì lý do tại sao sơn thành công lý do tại sao những người tỷ phú những người triệu phú khác người ta thành công thì có phải là tự nhiên người ta làm thành công không ạ không mà đó là người ta trải qua nhiều lần thất bại rồi thì họ mới có được cái sự thành công đúng không nào thì bạn cũng vậy thôi không không phải là tự nhiên mà tự nhiên mình thành công được ngay mà luôn luôn là phải trải qua rất là nhiều cái thất bại đáng cay rồi không có rất là nhiều những hình ảnh như vậy bạn có nhớ không nên ngày hôm nay chúng ta bắt đầu công việc này cũng vậy thôi đó thì chúng ta sẽ linh hoạt về thời gian đó và chúng ta cần phải có cái thời gian để chúng ta tích lũy dần tích lũy dần mỗi ngày một chút mỗi ngày một ít mỗi ngày một tí tẹo đó để là hình thành nên cái con người của chúng ta thì tôi mong muốn rằng các bạn có thể là đầu tư thời gian để các bạn học tập cái này một cách nghiêm túc cái tiếp theo này ừ, bạn có thể hoàn toàn lựa chọn cái thời gian đi chơi đi du lịch cả tuần mà không ảnh hưởng tới công việc các bạn thấy nếu mà bạn hay follow tôi ở trên kênh à, à trên à, facebook cá nhân Nguyễn Tùng Sơn đây bạn sẽ thấy là tôi thường xuyên tôi đi du lịch đúng không tôi thường xuyên tôi đi chơi đúng không nào đó, đây, hôm bữa tôi mới về à, quê Thái Bình quê hương của tôi đó, thì tôi đi những cái, cái chuyến đi như vậy nó kéo dài cả tuần lễ nhưng thực sự nó không có ảnh hưởng gì tới cái công việc của tôi hết bởi vì nó là cái nó sẽ giúp cho mình tự động hóa được ít ít nhiều gì nó sẽ tự động hóa được các bạn đó, thời gian đầu các bạn nó làm thì các bạn chưa thấy được đó đâu không bởi vì các bạn là newbie không thì nó chưa tự động hóa nhưng về sau này khi mà các bạn có hệ thống email rồi các bạn có được cái người chăm sóc cho các bạn rồi các bạn nó ờ, tự động upsell rồi nói chung là tự mọi thứ nó tự chạy cho các bạn rồi bạn có thể lên lịch cho nó bạn nó ngồi một một ngày thôi bạn lên lịch cho nó hàng tuần hay là hàng tháng luôn thì lúc này nó tự động đúng không nào tiếp theo này bạn không cần phải đối mặt với ông sếp khó tính nữa đúng không bạn nó làm công việc mà bạn yêu thích và bạn có thể là thoải mái lifestyle phong cách sống sau này tôi sẽ đăng cái đó nhiều hơn cho các bạn rồi ngoài ra này bạn hoàn toàn có khả năng tạo ra một cái hệ thống nguồn thu nhập lớn và thực sự nhiều anh em nói rằng à kiếm một vài trăm triệu một tháng là chém thực sự các bạn uh, tôi cũng đã gặp rất là nhiều anh em họ rất khiêm tốn các bạn họ trong thế giới ngầm ngầm tàu ngầm luôn không bao giờ xuất hiện ở bên ngoài không bao giờ chia sẻ gì giống như tôi hiện tại đang làm đó các bạn họ kiếm vài tỷ một tháng là chuyện bình thường không và những cái người mà lần trước tôi ra Hà Nội các bạn và tôi đã gặp được rất là nhiều bạn thì ờ, những người bạn đó họ mới sinh năm 91 96 thôi tài sản của họ tôi nói các bạn nó chỉ phát sợ thôi họ có vài chục tỷ thậm chí hàng trăm tỷ rồi không mà đây là 9x nha đó nên nó người giỏi nhiều lắm các bạn nên mình ờ, đừng suy nghĩ rằng là cái việc đó là chuyện viển vông đó là sự thật hết các bạn thì trong video tôi thường đến cái đoạn cuối tôi mới nói ra những sự thật như vậy thôi những ai mà họ không quan tâm thì họ đã thoát ra khỏi video này rồi thì tôi chúc mừng bạn bởi vì bạn vẫn coi tới đây khi mà bạn coi tới đây rồi thì bạn sẽ nhận được những thông tin giá trị từ tôi đúng không nào đó thì bạn hãy nỗ lực hết sức mình đi à phải rồi thì trong cái thời gian tới thì tôi đang chuẩn bị khai giảng cái chương trình đây là chương trình mới à, đây là khóa học K02 mà tôi sẽ bắt đầu cứ một chương trình như vậy thì đâu đó à, sẽ có những học viên tôi sẽ add cho các bạn vào trong cái à, group chuyên sâu các bạn sẽ được hỏi đáp sẽ được làm việc trực tiếp với tôi ở mức độ chuyên sâu hơn level cao hơn tới phục vụ bạn level cao hơn nhưng đây không phải là chương trình miễn phí chương trình miễn phí thì bạn có thể là uh, học qua email uh, hoặc là bạn có thể học trên kênh youtube của tôi thì góc độ đây nếu như bạn muốn nâng cấp bản thân mình lên muốn có một người thầy uh, hỗ trợ kèm cặp giúp đỡ cho các bạn muốn được những cái người mà cùng tư duy cùng mindset họ giúp cho các bạn muốn được những cái người họ đi trước họ ra được kết quả rồi họ chỉ cho các bạn cách làm à, hay là muốn lên được level cao hơn nữa thì các bạn hãy đăng ký chương trình này và cái chương trình này nó sẽ mang tên là Clickbank thống trị và tôi sẽ dạy cho các bạn những tất cả mọi thứ everything về Clickbank để làm sao giúp cho bạn à, giúp cho bạn nó kiếm được cái thu nhập 1.000 đô la đầu tiên 2.000 đô la đầu tiên đối với Clickbank thì thực sự vài nghìn đó búng tay là ra nhưng đối với bạn là người mới đúng không nào thì bạn cần phải có một sự huấn luyện sự kèm cặp cái lộ trình cái checklist từng ngày công việc cần phải làm là gì thì tôi sẽ dạy cho các bạn trong chương trình này được chưa rồi thì nếu như bạn nào thực sự quan tâm chương trình này thì thông tin thì tôi để lại phía bên dưới video này hết hoặc là bạn có thể là comment cái số điện thoại của bạn lại phía bên dưới đó thì chương trình này hãy nhớ đây là chương trình trả phí nha không phải là chương trình miễn phí được chưa miễn phí thì tôi sẽ nói là miễn phí trả phí thì tôi sẽ nói trả phí bạn nào muốn nâng cấp level mình cao hơn lên thôi còn nếu như bây giờ bạn chưa điều kiện không sao bạn cứ học những cái video hướng dẫn của tôi đó thì bạn vẫn có thể ra được kết quả là khoảng 200 đô 500 đô thu nhập một tháng Ờ, bạn nếu như bạn đã thường xuyên theo dõi những cái gì mà anh em ở trong group hay chia sẻ đó thì có rất là nhiều người bạn thậm chí là chưa được 20 hay là 18 tuổi thôi họ cũng đã ra được thu nhập khoảng vài trăm đô một tháng rồi các bạn đây là sự thật nha thì đó đây là những con người người thật việc thật uh, tài khoản là thật Facebook là thật họ chia sẻ như vậy đấy ok rồi thì uh, nếu như bạn thấy video này có giá trị đừng quên bấm vào nút uh, like video và đăng ký kênh youtube của tôi nha đăng ký và bấm vào nút hình của chuông đây này để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới nhé. rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo xin chào bye bye